Hàng triệu người đã sử dụng chatbot này để thử làm thơ, lập trình ứng dụng, biên tập, tìm kiếm thông tin và đặt câu hỏi về kiến thức xã hội, khoa học, lịch sử. Công cụ này cũng được các trang báo, công ty marketing và doanh nghiệp đầu ngành ứng dụng, sử dụng, đồng thời mở ra một cơn sốt đầu tư vào AI mới cho các nhà đầu tư. Hình ảnh người dùng đang sử dụng chat GPT. Vì chat GPT là một công cụ do công ty Mỹ phát triển, nên nhiều cư dân mạng trong nước không hiểu và không thể đăng ký trực tiếp được. Do hiện nay công cụ này chưa có sẵn ở Việt Nam. Tuy nhiên, người dùng Việt Nam đã nhanh trí tìm hiểu cách để có thể trải nghiệm siêu trí tuệ mạnh mẽ và thú vị này. Theo báo tiền phong.vn đưa tin vào ngày 4 tháng 2, ChatGPT không giống như các trình duyệt tìm kiếm, nơi mà chỉ cung cấp một tập hợp các trang web có liên quan đến câu hỏi của người dùng. Nó sẽ trả lời trực tiếp giúp người dùng mất ít thời gian để tổng hợp từ nhiều trang web cho câu trả lời của mình. Nếu nghi ngờ về độ chính xác của câu trả lời, con người có thể đặt câu hỏi cho Google Search để tự kiểm tra tính chính xác. Bắt nhịp được xu hướng mới này, một số cư dân mạng bất đồng chính kiến đã nhờ chat GPT thay lời muốn nói bằng cách trả lời những câu hỏi như ai là cha già dân tộc Việt Nam, ai sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, ai đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng thậm chí còn có các câu hỏi về ông Hồ, ông Trọng được đặt ra nhằm vạch trần cái gọi là tuyên truyền mỹ dân của đảng Cộng sản từ trước đến nay. Hình ảnh một số câu hỏi được cư dân mạng đặt ra cho chat GPT. Trao đổi với báo AFA qua tin nhắn Facebook hôm 6 tháng 2, ông Nguyễn Quang Vinh, một cựu chiến binh hiện sống ở Hà Nội, nêu quan điểm. Theo tôi nghĩ, chế độ Cộng sản ở Việt Nam hiện nay không còn một chút lòng tin nào trong nhân dân nhiều người đã mượn chat GPT để mang ra diễu cợt những gì mà chế độ Cộng sản vẽ, theo dệt để lừa mị nhân dân. Bản thân tôi đã từng là đảng viên Cộng sản, nhận thấy bị đảng Cộng sản lừa dối, không xứng đáng với lòng tin của bản thân tôi nói riêng và nhân dân nói chung, kể cả nhiều đảng viên đang còn sinh hoạt. Tuy nhiên, với việc lợi ích của một số tổ chức cá nhân bị đe dọa bởi công nghệ thông minh và chân thật chat GPT, khả năng cao công cụ giúp người dân mở mang đầu óc tìm hiểu thông tin đa chiều này sẽ bị ngăn chặn ở Việt Nam. Theo thông tin trên bài báo hôm 6 tháng 2 của AFA, một số người mà AFA trò chuyện nhận định rằng tư duy của chính quyền Việt Nam lâu nay là quản không được thì cấm. Nếu không cấm được thì sẽ ban hành luật để trừng phạt người dân. Luật an ninh mạng là một ví dụ. Hình ảnh bài viết dân dùng ngay chat GPT đặt những câu hỏi về bác và đảng trên báo AFA. Phía nhà nước cho rằng luật an ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các nhà hoạt động xã hội và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã chỉ ra rằng luật này đã không phát huy được tính hiệu quả bảo vệ an toàn mạng, mà thường được dùng để đàn áp các tiếng nói mà chính phủ cho là bất đồng quan điểm với đảng và nhà nước. Đài Á Châu Tự Do cho biết thêm.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 soạn thảo và lấy ý kiến về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân. Theo đó, Bộ Công an cho rằng quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ chức danh của sĩ quan công an nhân dân là chưa phù hợp với thực tiễn. Tuy nói là lấy ý kiến rộng rãi nhưng báo chí quốc doanh không nói rõ là lấy ý kiến chỉ trong ngành công an hay lấy ý kiến của toàn dân. Hình ảnh Bộ Công an đề xuất sửa nhiều quy định liên quan đến cấp tướng. Tờ Dân Trí cho biết, hiện nay luật công an nhân dân quy định 199 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng. Hầu hết, thủ trưởng các đơn vị cấp cục và tương đương cấp cục trực thuộc bộ có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng. Tuy nhiên, Bộ Công an cho biết vẫn còn thủ trưởng của một số đơn vị tương đương cấp cục chưa được quy định có trần cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, tạo ra sự thiếu đồng bộ thống nhất trong quy định về cấp bậc hàm đối với các chức vụ, chức danh tương đương. Dân trí cho hay, như vậy theo dự luật sửa đổi thì ngành công an cần tăng thêm tướng. Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có quyền có hai trợ lý. Trợ lý của Bộ trưởng có cấp hàm tương đương Tổng cục trưởng, như vậy vị trí này phải được mang hàm cấp tướng. Hiện giờ ông Tô Lâm đã có hai trợ lý, nhưng chỉ có một người mang hàm trung tướng là ông Tô Ân Sô Người còn lại mới chỉ là thượng tá ông Trần Đăng Quỳnh. Như vậy nếu dự luật này được thông qua thì ông Trần Đăng Quỳnh sẽ được thăng tướng, thủ tướng của một số đơn vị tương đương cấp cục, ví dụ như hiệu trưởng Đại học Cảnh sát Nhân dân, hiệu trưởng Đại học An ninh cũng cần được thăng cấp. Theo tờ trình về dự luật sửa luật công an nhân dân, hiện nay dù đã có đến 199 ông tướng, nhưng rõ ràng công an Việt Nam vẫn chưa đủ nhân lực để bảo vệ và thực thi pháp luật vì người dân vẫn đang hàng ngày bị nhũng nhiễu, bị tống tiền, tấn công đủ kiểu. Hình ảnh bây giờ lực lượng công an quá đồng. Điển hình như vụ du khách người Singapore ông Kuen Pillai tố cáo cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm tiền ông khi ông làm thủ tục xuất cảnh ra khỏi Việt Nam. Tuy Cục Quản lý xuất nhập cảnh nói rằng đã đình chỉ công tác cán bộ này, nhưng không hề nêu thông tin cá nhân của người này. Vậy có trời mới biết thực chất người này có bị kỷ luật hay không? hay như những vụ công an thản nhiên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người dân cả trong và ngoài đồn, như vụ mới xảy ra gần đây ở xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Chưa kể đến những vụ công an bắt bớ đánh đập giả mang những người dân tham gia biểu tình chống Trung Quốc, biểu tình bảo vệ biển đảo, bảo vệ môi trường hoặc bảo vệ đất đai. Như vậy, yêu cầu tăng thêm tướng có thực chất là để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an ninh xã hội hay không? Không có quốc gia nào mà lực lượng công an lại đông và có nhiều tướng như Việt Nam. Theo Wikipedia, Sở Cảnh sát Los Angeles có chưa tới 10.000 nhân viên và quản lý một khu vực có hơn 3,8 triệu dân, nghĩa là tỷ lệ cảnh sát so với dân cư vào khoảng 0,26%. Ở Mỹ không có tướng cảnh sát nào. Hình ảnh lực lượng an ninh trật tự cơ sở khoảng 1,5 triệu người. Trong khi đó ở Việt Nam theo con số chính thức công bố trên báo chí, chỉ riêng lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã vào khoảng 1,5 triệu người. Cần nhấn mạnh rằng đây chỉ là lực lượng cơ sở, nghĩa là ở các phường xã, còn lực lượng chính quy thì chưa bao giờ Việt Nam công bố con số chính xác. Nhưng theo Thiếu tướng Sùng Thình Cò, phát biểu tại Quốc hội ngày 17 tháng 11 năm 2022, thì con số công an chính quy là quá đông. Chỉ riêng cấp tỉnh, mỗi tỉnh trung bình 3.000 tới 4.000 người,